Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ của một A khách bên mình. Nỗi niềm của người bị ngứa, ngứa khắp cơ thể, ngứa không chịu nổi, bị bệnh ngoài da ngứa lắm thôi. Ăn cũng gãi, chơi cũng gãi, ngủ cũng gãi, nằm cạnh chồng cũng gãi, nằm cạnh con cũng gãi, đi bơi cũng gãi. Ngại không, tự ti không? Tôi đây 10 năm bị ngứa, uống đủ các loại thuốc. Nào là tắm, bôi, sông, tiêm ít thì tiền trăm, nhiều thì tiền triệu nhưng đâu vẫn vào đấy. Chỉ hết ngứa sau hai lần bôi, đó là chia sẻ của anh Đại khi dùng Bolada. Bolada là kem bôi da đa năng sử dụng công nghệ phytoso hiện đại nhất hiện nay, tốt hơn công nghệ nano hàng chục lần, nên sử dụng rất tốt cho các vấn đề liên quan tới viêm da cơ địa, vẩy nến, á sừng, hác lào, viêm lỗ chân lông là siêu phẩm đứng đầu thị trường giúp da khỏe, bảo vệ cơ thể hữu hiệu. Cần tư vấn thêm để sử dụng an toàn, dễ dàng, hiệu quả, tiết kiệm cứ inbox em nhé.